Với 15 năm xây dựng và phát triển, NP Việt Nam trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực thông gió, làm mát tại Việt Nam. Những bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, thi công, sản xuất, lắp ráp trang thiết bị, máy móc đã giúp NP chiếm vị trí quan trọng trong thị trường thông gió làm mát. Dây chuyển trang thiết bị hiện đại, sản xuất ống gió và phụ kiện thông gió như ống gió tròn xoắn, ống gió vuông, ống gió mềm, van gió, cửa gió các loại. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tay nghề cao, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thẩm mỹ. Đến với NP Việt Nam, quý khách hàng hoàn toàn hài lòng về giá thành, yên tâm về chất lượng và dịch vụ. NP Việt Nam xin cảm ơn quý khách hàng, kính chúc quý khách hàng phát triển. Văn phòng giao dịch tại Hà Nội, phòng 516, tòa B Golden Heart, Vinaconex 2, khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Văn phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, số 1078, quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xưởng sản xuất tại thôn Tiền Phong, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại 0988 140 110 0906 140 120